Rất nhiều người đều biết Rất nhiều chứng cứ bày ra trước mắt vẫn không tin Như vậy là hết cách Phật A-di-đà nói thôi đợi đến đời sau kiếp sau Có nhân duyên thì tính tiếp Đời này không còn cách nào khác Phạm phu chúng ta chấp trước thân này là ta Như vậy là sai lầm Thân không phải ta thân là gì trong phật pháp nói thân là ngã sở là ta sở hữu không phải ta giống như áo quần vậy áo quần là ta sở hữu nó không phải là ta đức phật dạy chúng ta phải nhận thức rõ ràng thân không phải ta thân có sanh tử nói cho chư vị biết ta không có sanh tử áo quần rách thay chiếc áo khác bởi vậy ta đầu thai vào trong luân hồi lục đạo như vậy là sao đó là ta thân không phải ta quý vị thường thay đổi thân thể thay đổi thân thể có gì đáng sợ là việc rất bình thường nhưng tại sao ta ở mãi trong lục đạo không ra khỏi lục đạo vì ta mê Mê thì sao? Mê nên chấp trước đó là ta Bây giờ đến các nhà triết học phương Tây cũng như vậy Họ biết thân không phải là ta Đối với họ cái gì là ta? Sự suy tư đó là ta Họ có một sự chấp trước như thế Họ còn chấp trước suy tư là ta Có suy tư cũng không phải là ta Có suy tư mà suy nghĩ lung tung Họ không phải chánh trì chánh kiến Bởi vậy có thể suy tư Người xưa gọi là linh hồn Thực ra đó là nói dễ nghe Hồn chỉ là mê hồn Chứ không linh Nếu linh tại sao Nó đầu thai vào trong tam độ Vì sao biến thành suốt sanh Biến thành ngã quỷ Không linh Nó mê hoặc điên đảo Cho nên mê hồn là thật Nó không phải là linh hồn cho nên khi mê gọi là mê hồn khi giác ngộ gọi là linh tánh đó chính là ta linh tánh tuyệt đối không vào trong tam đồ lục đạo nó đã vượt thoát lục đạo ai chứng được linh tánh a à, la hán trở lên họ chứng được linh tánh không còn luân hồi nữa nhưng phải biết thân không phải là ta đây là tiến bộ rất lớn tiểu thừa chứng quả tu đà hoàng đại thừa chứng sơ tín vị bồ tát đó là dòng thánh tiểu tiểu thánh nhân họ ở trong lục đạo tuy chưa ra khỏi lục đạo vẫn ở trong lục đạo lục đạo chỉ là luân hồi trong hai cõi trời người tuyệt đối không đọa vào ba đường ác cho nên gọi là dị bất thoái địa vị này của họ là bất thoái tuyệt đối không đọa vào ba đường ác chúng ta phải nhớ rằng xem thân này là ta như vậy họ phải trầm luân trong luân hồi lục đạo sẽ có ba đường ác thân này không phải ta như vậy sẽ không đọa vào ba đường ác Khởi tâm động niệm không còn nghĩ đến bản thân này Tuy không được đại tự tại Cũng không ít tự tại Không còn lo cho riêng mình Không còn lo nghĩ cho thân mình Thân thể này nhất định rất mạnh khỏe Vì sao vậy? Vì thân là hoàn cảnh Nó chuyển tùy theo ý niệm ý niệm chánh mỗi tế bào trong thân thể nó là tự nhiên tự nhiên chính là mạnh khỏe nhất nếu như thường hay nghĩ đau chỗ này chỗ kia không khỏe chỗ này khỏe chỗ kia lành mạnh tùy theo ý niệm của ta toàn bộ tế bào đều thay đổi sanh biến hóa vấn đề là như thế không nghĩ trái lại nó lại tốt càng nghĩ càng tệ đạo lý là như vậy phải hiểu nó một cách rõ ràng minh bạch Nếu không vào dòng thánh ắt phải trầm luân sanh tử Muốn ra cũng không biết khi nào ra được Câu nói này là cảm thán Tiểu tiểu thanh quý vị không thể chứng đắc Quý vị chắc chắn Ở trong lục đạo còn tiếp tục làm việc luân hồi Lúc nào quý vị mới có thể xa lìa lục đạo Khó nói lắm Rất khó rất khó Dưới đây mấy câu nói nói rất hay Nói rất rõ ràng Người tham luyến thân này Cho là có thân ta Mà tham trước lo cho nó Đây là hiện tượng của người bình thường Tham kế thân là gì? Chấp trước thân này là ta Đối với thân này khởi tâm tham luyện Ngày ngày vì thân này mà nghĩ Làm như thế nào để bảo dưỡng thân thể Làm như thế nào để thân thể này sống cho dễ chịu nhất Tự tại nhất Chỉ nghĩ những thứ này để cho thân thể đi hưởng thụ Đây chính là tạo nghiệp Ngày ngày thức ăn thức ăn ngon Sát hại chúng sanh Vì ai? Vì cái lưỡi Chúng ta thường nói lưỡi chỉ có ba tấc Hương vị đến cổ họng đi xuống thì không biết gì nữa Chỉ vì cái lưỡi nó tham muôn vị ngon Tạo biết bao nhiêu là tội nghiệp Sau khi thật sự hiểu rõ rồi Liền hiểu được lợi bất cập hại Muốn vừa lòng dục vọng về mắt của chúng ta Nếu đi xem những thứ sắc đẹp Muốn vừa lòng với dục vọng về tai Phải đi nghe âm thanh hay Tự cho rằng nghe hay Thân thể mỗi một bộ phận Quý vị phải đi làm hài lòng dục vọng của nó Tạo nghiệp này nhiều lắm Tạo nghiệp nặng lắm rồi Nghiệp tạo ra tương lai đều có bao ứng không phải tạo rồi thì không sao cả Sau khi tạo rồi thì phiền phức nhiều Ghê gớm lắm Quý vị phải ở trong lục đạo tam đồ chịu quả báo Nếu như thật sự hiểu được Đức Phật dạy chúng ta Phàm có hình tướng đều là hư vọng Sáu căn, sáu trần, sáu thức tất cả đều là hư vọng đều không phải là thật thật sự thân đạt hiểu rõ rồi chúng ta liền buông bỏ được buông bỏ được đại tự tại buông bỏ khai mở trí tuệ chân thật tự tánh trí tuệ bát nhã hiện tiền không những vấn đề của bản thân giải quyết được rồi bản thân được đại tự tại cũng có thể giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề giống như đức phật thích ca mâu ni vậy vấn đề của bản thân ngài giải quyết rồi trong số đệ tử của ngài trong kinh chúng ta có thể đọc được 1255 vị đều là Đại A-La-Hán Vấn đề đó giải quyết rồi Không phải A-La-Hán phổ thông A-La-Hán phổ thông là tiểu thừa Đại A-La-Hán là A-La-Hán Đại Thừa Thập địa Bồ Tát xưng là Đại A-La-Hán Trên thập địa là đẳng giác Trên nữa là Phật quả viên mạng rốt rau Cách viên mạng rốt rau hai cấp bậc Bồ Tát 52 thứ bậc Họ coi như đạt đến đỉnh cao nhất Đây là Đại A-La-Hán cho nên họ có trí tuệ có năng lực có thần thông có đức hạnh có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn chúng ta vậy những chúng sanh khổ nạn chúng ta vì sao vẫn còn chưa học được không thể trách họ họ không có lỗi Ba nghiệp thân khẩu ý đều không có lỗi gì Phải trách bản thân của chúng ta Bản thân của chúng ta không chịu học tập cho nghiêm túc Tôi rất chăm chỉ Tôi rất nỗ lực học tập Vì sao nói tôi không nghiêm túc học tập Thánh hiền thế xuất thế gian đều nói với chúng ta Tâm tái học tập quan trọng nhất Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Nghĩ xem chúng ta có thành kính hay không? Có kính hay không? Thành là nói bên trong, nội tâm, kính là bên ngoài biểu hiện bên ngoài hai thứ đều không vì sao gọi là thành tiên sinh tăng quốc phiên nói rất hay trong cuốn ghi chép của ông ấy định nghĩa đối với chữ thành và phật pháp nói rất giống nhau một niệm không sanh là thành Trong kinh A-di-đà nói nhất tâm bất loạn Nhất tâm đó là thành Chúng ta đã làm được hay chưa? Chúng ta là ba tâm hai ý Làm gì có thành Từ sáng đến tối vọng tưởng vọng niệm đầy dẫy không thành Bên trong không thành Bên ngoài sẽ không có cung kính cho nên phật bồ tát có đích thân đến dạy chúng ta cũng không đạt được lợi ích phật bồ tát khuyên nhủ chúng ta đó là dưỡng thành thói quen tốt bản thân chúng ta tiếp thu không được lỗi lầm chính tại nơi đây vậy Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật hướng dẫn chúng ta Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề là thành Nhất hướng chuyên niệm là kính Làm không được Người hiện tại nhìn thấy cổ nhân nói những thứ này không tin tưởng. Tin tưởng bản thân Tin tưởng bản thân nỗ lực một đời Chưa khai ngộ Vẫn còn là mê hoặc điên đảo Nếu như quý vị tin tưởng Phật, Bồ Tát Mười năm nhất định có thành tựu thành tựu gì đắc định khai ngộ đắc định khai ngộ thần thông nhất định hiện tiền thiên nhãn khai mở Quý vị có thể nhìn thấy thứ mà người thông thường không nhìn thấy Đột phá tầng không gian Quý vị có thể nghe được tin tức Mà người bình thường không nghe được sẽ có những giúp đỡ lớn đối với quý vị Người phá thân chiến Hai năng lực này liền khôi phục được Sáu thần thông là bản năng của mỗi bản thân chúng ta Bản thân tất cả đều có Không kỳ quái chút nào cả Mà là gì? Kiến tư phiền não chứa ngại mất rồi Quý vị có tập khí phiền não năng lực của quý vị không hiện tiền năng lực không phải mất đi mà là nó có chướng ngại nó không khởi tác dụng chỉ cần buông bỏ chướng ngại tác dụng liền hiện tiền cho nên kinh sách không thể không đọc không đọc thì không biết được Sau khi đọc rồi hiểu rõ Sau khi hiểu rồi thì y giáo tu hành Tu hành là gì? Tu hành chính là buông bỏ Chính là nhìn thấu Nhìn thấu là trí tuệ Buông bỏ là công phu Buông bỏ thuộc về thiền định là tâm thanh tịnh là tâm bình đẳng nhìn thấu là đại triệt đại ngộ mãi cho đến minh tâm kiến tánh phật bồ tát nhìn thấu rồi nhìn thấy chân tướng nói với chúng ta phàm có hình tướng đều là hư vọng đã là hư vọng thì quý vị không thể chấp trước nó Quý vị chấp trước nó thì không có ý nghĩa gì cả Quý vị nhất định đạt không được nó Thân thể này chúng ta có được nó không? Không có được Quý vị cũng không thể nói nó không có Quý vị nói nó có là sai Nói nó không có cũng là sai những thứ này là một thứ giả trong phật pháp nói rất rõ ràng thứ giả hữu ích quý vị nếu như hiểu được mượn giả tu chân nếu như lợi dụng công cụ giả này trong cuộc đời này tôi tu thành tìm ra được tự tánh chân thật trở về với tự tánh đúng rồi Trở về với tự tánh là khó Thật sự rất khó Vậy tôi mượn cái thân giả tạm này Tôi một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương tịnh độ Cầu được Tây Phương tịnh độ Và minh tâm kiến tánh không gì khác nhau Điều này làm được Cho nên chúng ta phải dùng thân này để làm gì? Niệm Phật Nhớ Phật chính là tưởng Phật phải lợi dụng thân thể này để nghĩ đến phật để niệm phật lợi dụng thân thể này để lạy phật phật a di đà ở đâu câu nói này rất quan trọng cảnh giới mà sáu căn tôi sáu căn tiếp xúc được toàn là phật a di đà quý vị không thể thành công được sao quý vị có thể không giảng sanh được sao khắp biến pháp giới hư không giới tất cả các pháp đều là phật a di đà biến hiện ra đây là thật không phải giả phật a di đà là gì phật a di đà là tự tánh quý vị xem lục tổ huệ năng đại sư nói câu cuối cùng trong lúc khai ngộ đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp tự tánh chính là phật a di đà Giải pháp từ đâu mà có Từ tự tánh biến hiện ra Cho nên tất cả dạng pháp chính là tự tánh Chính là Phật A-di-đà Sự nhận biết này Quý vị nếu như khẳng định rồi Chân thành bên trong đó đã hiện ra Sự cung kính bên ngoài biểu hiện ra được đó chính là ứng quan Đại Sư nói mười phần thành kính được mười phần lợi ích Không có tâm thành kính Quý vị xem chúng ta khổ cực biết bao Dùng biết bao thời gian Mà lợi ích thực tế thì không có được Đây là gì? Cổ nhân nói Dùng tâm sai rồi trong kinh dạy chúng ta rất hay chúng ta ngày ngày đọc tụng đọc không hiểu được nghe không hiểu được nhất hướng chuyên niệm cổ nhân dạy chúng ta tu học một môn thâm nhập chúng ta học quá phức tạp học loạn quá ý chí không thể tập trung dùng công phu một đời mà không được gì đời này luống qua rồi người biết dụng tâm tu pháp môn tịnh độ chúng ta nhìn thấy rất nhiều rất nhiều ba năm thành công thì những ghi chép trong tịnh độ thánh hiền lục kỵ cổ nhân diễn công đại sư kiến lập đông lâm niệm phật đường bắt đầu đến nay khoảng hơn một bảy trăm năm Thật sự Phát tâm Bồ Đề Nhất hương chuyên niệm Tất cả đều dạng sanh hết Đến thế giới cực lạc đi làm Phật rồi Học nhiều quá, học tạp quá Vẫn ở trong lục đạo làm việc luân hồi Vẫn đang tham luyện tự thân Vẫn đang làm việc này điều này có thể thành tựu được sao dưới đây hội sư nói ư tự thân dòng chấp chấp trước này là hư dòng những ý niệm có thể chấp trước đó là dòng niệm thân thể mà bị chấp trước đó là dòng thân đều không phải là thật Nên thật sự mà nói với quý vị Năng sở đều là hư vọng Kỵ là kế hoạch Tính toán Ái Tăng Di Thuận đây là nêu ra mấy ví dụ Từ sự tướng mà nói Quý vị sẽ dễ dàng hiểu được Yêu thân thể này Hay là ghét bỏ thân thể này Thuận theo thân thể này Hoặc là nghịch với thân thể này Đây là nói ra mấy ví dụ Đều thuộc về tính toán Gọi là tham kiệt gọi là ngã chấp gì điều này trong kinh phật nói là ngã chấp phàm phu vọng lấy bản thân là ngã tham chấp tính toán yêu thương quá độ thuận theo sanh ái trái liền sân giận đủ loại phân biệt tham trước toàn là rơi vào phiền não toàn là phiền não khởi tâm động niệm là phiền não phân biệt chấp trước là phiền não chúng ta trong đời này sinh sống trong cảnh giới nào trong cảnh duyên phiền não Quý vị nếu như không nhận rõ ràng Quý vị sẽ không quay đầu lại được Thật sự hiểu rõ ràng hiểu thấu đáo Quay đầu rồi Quay đầu là bờ Quay đầu chính là không làm những trò chơi này nữa Ngày nay người thế gian chúng ta nói là trò chơi Không làm việc trò chơi này nữa Vừa quay đầu Thì phàm phu biến thành Phật Bồ Tát Giác ngộ rồi Giác ngộ liền gọi là Phật Bồ Tát Mê chấp chính là phàm phu Trong Phật Pháp nói là Hồi đầu thị ngạn Bản thân quay đầu quý vị mới có thể nhìn thấy chân tướng sự thật quý vị mới có thể giúp đỡ người khác pháp thế xuất thế gian đều không ngoại lệ giúp đỡ người khác là từ thân đến sư giúp người nhà mình trước Người nhà mình cũng chưa độ được Quý vị làm sao mà có thể độ người khác Nhất định là từ thân đến sư Cho nên một mình quý vị giác ngộ Quý vị chắc chắn sẽ dẫn dắt cả nhà quý vị đều giác ngộ Cả nhà quý vị giác ngộ rồi Thân thích bạn bè, bà con làng xóm của quý vị Đều học tập theo quý vị Thân là một điển phạm gương mẫu của cá nhân gia đình là gương tốt cho các gia đình khác như vậy mới có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thế gian này trình độ cao nhất của tâm tánh là nói tự tánh của chúng ta Tự tánh chúng ta không thể nghĩ bàn Nhưng ngày nay chúng ta mê thất tự tánh Nếu trong tự tánh chúng ta không có Phật A-di-đà không giúp gì được Tự tánh chúng ta có Nhưng vì mê Mê làm chướng ngại trí tuệ Và đức năng trong tự tánh nó không khởi tác dụng không phải không có đây là nói ra nguyên nhân chính không nói ra làm sao phật a di đà giúp được là vì tự tánh chúng ta có tự tánh chúng ta có nhưng tập khí phiền não trong tự tánh rất nặng không thể hiện tiền phật a di đà dùng oai thần bổ nguyện gia trì chúng ta khiến đức năng và trí tuệ trong tự tánh của chúng ta có thể hiện tiền nhưng điều này phải dựa vào nhân duyên oai thần bổ nguyện của phật a di đà không có nhân duyên này chướng ngại của chúng ta chướng ngại nó không thể hiển lộ nghĩa là chúng ta không thể làm cho nó hiển lộ đức phật a di đà cũng giúp ta hiển lộ ngài có bản lĩnh này vẫn là chính mình nhưng không dựa vào sức mạnh của Phật A-di-đà sẽ không khởi tác dụng Nhất định phải lấy Ngài làm duyên Nhân vẫn là chính mình Như vậy mới có thể thông suốt được Nếu không không thể thông suốt Công lao to lớn của trì danh Đại nguyện của Phật A-di-đà Đây là duyên Bản thân chúng ta phải niệm Phật phải tin sâu nguyện thiết Phải niệm Phật Nguyện lực Phật A-di-đà gia trị Vấn đề này mới có thể thuận lợi xuất hiện Nếu tự mình hoài nghi mình Điều này sao có thể Đối với nguyện lực của Phật A-di-đà cũng không thể tin sâu Như vậy vấn đề này rất khó Trong pháp môn niệm Phật quan trọng nhất là Hoàn toàn không có hoài nghi Công đức lớn lao của việc trì danh mới có thể hiển thị ra được Quân là công quân Thông thường chúng ta gọi là công đức Nguyện lực của Phật A-di-đà liên hiện tiền Vì sao có những người niệm Phật Số ít không phải số nhiều Đại khai trong số mấy trăm ngàn người niệm Phật Mới có một hai người như thế Có hiệu quả thù thắng này Thù thắng nhất là khi thân bị bệnh nặng Chẳng hạn như ung thư Bác sĩ tuyên bố hết cách trị liệu Nhiều nhất chỉ sống thêm 3 tháng Như ngày xưa Tây Sơn Tiểu Viện Trường hợp của hơn 40 người đó Họ đã được bác sĩ tuyên bố Đồng nghĩa với tuyên án tử hình Thọ mạng của quý vị chỉ còn 3 tháng Họ buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Niệm Phật đến 3 tháng thì bệnh lanh hán Khi đi tái khám bệnh không còn Nguyên nhân là gì? Họ không hoài nghi, không xen tạp Không gián đoạn Cũng chính là trong Viên thông chương Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Như vậy sẽ lành bệnh Vì sao có một số người bệnh nặng Nhưng niệm Phật cũng không lành Vì họ không có niềm tin Đầu tiên là nghi ngờ nghiệp chướng mình quá sâu nặng Trong quá khứ tạo quá nhiều tội nghiệp tự trách tự trách không phải là việc tốt tự trách qua cũng tạo thành chướng ngại cho mình đức phật từ bi có thể tha thứ cho ta chăng hoài nghi phật có thể tha thứ cho ta chăng sợ phật không tha thứ cho mình quý vị xem đây không phải tự gây phiền phức cho mình ư ừ Đức Phật vốn không có chuyện gì xảy ra cả Đều là do tự mình nghĩ ra rất nhiều vấn đề Làm chướng ngại chính mình Sai lầm là ở chỗ này Chúng ta không thể không biết Sau khi biết nhất định phải trừ bỏ những sai lầm này Trừ bỏ triệt để Đời này chúng ta mới có thể thuận lợi giảng sanh mới có thể thành tựu công đức vô cùng thù thắng Câu sau cùng nói hai nguyện này đối với bốn mươi tám nguyện Như hồng tâm của bia bắn tên Đối với nguyện thứ mười tám Tức như trung tâm của hồng tâm Nguyện thứ mười mười tám chín hai mươi Thực tế mà nói ba nguyện này là một nguyện Nếu chúng ta thấu hiểu triệt để ba nguyện này Mới có thể đoạn tận nghi hoặc đối với tịnh tâm. Đây gọi là phá mê khai ngộ Đoạn nghi sanh tính Nếu không thấu triệt ba nguyện này ta không thể quá giải được nghi hoặc không quá giải được sẽ tạo nên chướng ngại cho ta nếu quá giải hiệu quả hiện ra ngay trước mắt phật pháp thường nói tam chuyển pháp luân thị chuyển đó là hàng thượng căn vừa nói đến lập tức giác ngộ Thứ hai là khuyến chuyển Thuộc hàng trung căn Phật giảng kinh thuyết Pháp là khuyên chúng ta Thứ ba là thuộc hàng hạ căn Khuyên cũng không được Họ cần nhìn thấy chứng cứ họ mới tin Như Tây Sơn Tiểu Diện Đây là chứng cứ Rất nhiều người đều biết Rất nhiều chứng cứ bày ra trước mắt vẫn không tin Như vậy là hết cách Phật A-di-đà nói thôi đợi đến đời sau kiếp sau Có nhân duyên thì tính tiếp Đời này không còn cách nào khác Chúng ta không thể không biết điều này